Xin chào các bạn đã quay trở lại với ờ, channel của mình thì lâu rồi mình cũng ờ, không có up cái video bởi vì không cả mình cũng bận quá thì hôm nay mình sẽ có một cái câu đố vui à, dành cho các bạn hy vọng rằng sẽ nhận được cái câu trả lời à, của các bạn à, đó là à, có một cái ông chủ xưởng có, có một ông chủ xưởng giày ở Việt Nam thuê bốn công nhân sản xuất giày thì mỗi người sẽ được trả 250 ngàn một ngày à, thì cuối ngày số ờ, giày được làm ra thì bán hết được bán hết toàn bộ thì ờ, người mua toàn bộ số giày này đó đã trả cho ông chủ ờ, một cái số tiền mà cái ông không biết số không trả biết không biết trả là bao nhiêu nhưng mà ông ta thối lại à, cho cái người mua là hai tờ mỗi tờ 100 ngàn đó thì hỏi cái người mua là mua bao nhiêu đôi giày à, biết rằng đôi giày có giá 100 ngàn đồng và cái người chủ này họ thì bị lỗ nó thì mặc và bốn cái công nhân thì à, giỏi như nhau có nghĩa là sản xuất à, tương đương nhau à, à, thì à, mong các bạn à, hãy giải giúp cho mình à, cái à, à câu đố này thì mình à, xin à, lặp lại cái câu đố là à, một cái ông chủ xưởng giày ở Việt Nam à, thuê bốn công nhân sản xuất giày thì mỗi ngày mỗi người sản xuất sẽ được trả công là 250.000 đồng một ngày và cuối ngày số giày toàn bộ số giày được làm ra được bán hết toàn bộ và cái người mua số giày này à, thì trả tiền cho cái ông chủ giày ông chủ xưởng giày này và cái à, ông chủ này ông sẽ thối lại cho cái người mua hai tờ mỗi tờ 100 ngàn ừ à, biết rằng thì ông chủ này ông bị lỗ và bốn cái công nhân này thì à, sạn à, bốn cái công nhân thì à, họ điều đổi như nhau có nghĩa là điều sản xuất ra một cái à, tốc độ à, số lượng đôi nó giống nhau thì hy vọng là các bạn sẽ cố gắng giúp mình giải ra à, cái à, câu trả lời là câu hỏi là một ngày đó là ông chủ ông sản xuất được bao nhiêu đôi giày và cũng như là cái người mua đó họ sẽ mua được bao nhiêu đôi đó thì à, vậy thì sản xuất ra bao nhiêu thì bán hết bao nhiêu nên là cái người mua sẽ mua được bao nhiêu đôi và biết rằng là cái ông chủ này ông thối lại cho cái người mua là hai tờ mỗi tờ 100 ngàn và một đôi giày trị giá 100 ngàn và người chủ này không có lỗ các bạn xin lỗi nha các bạn người chủ không có lỗ người chủ không hề lỗ à, bốn công nhân thì giỏi như nhau đó. chỉ xin đọc lại cái câu <laughs> cái cái, cái câu ờ, câu câu ờ, câu đố như thế nào chính xác lại là một cái ông chủ xưởng giày ở Việt Nam thuê ờ, cho cũng là bốn công nhân sản xuất giày mỗi ngày thì mỗi một cái công nhân thì được trả 250 ngàn nó cho 250 ngàn một ngày và số lượng gì sản xuất ra à, đều được bán hết đó và cái người mua này đó thì trả hết số tiền cho ông chủ này và ông chủ này phối lại cho người mua hai tờ mỗi tờ 100 ngàn và hỏi người mua này đã mua bao nhiêu đôi giày biết rằng một đôi giày có giá 100 ngàn đồng và người mua thì không có lỗ và bốn công nhân làm việc năng suất giống như nhau xin à, cảm ơn à, và hy vọng sẽ nhận được cái câu à, giải đáp của các bạn xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn